Vâng, xin chào quý vị và các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy tốt đối mini Thì là cũng gần đến mùa thu hoạch lúa thì đợt này là tháng tư rồi Đấy, thì là cũng đã sắp đến ờ, mùa thu hoạch Thì ờ, chúng tôi ờ, đăng lên cho các bạn đang có nhu cầu cũng như là đang muốn mua để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là để tham khảo thêm về dòng máy này Đấy. Thì đây chúng tôi đang phân phối cũng như là sản xuất máy tốt đối mini Thịnh Thành CL68 đây là dòng máy tút lối mini đang được bán chạy ứng là ưa chuộng nhất đấy, phục vụ cho bà con à, làm à, gia đình đấy hoặc là những à, vùng sâu vùng xa những cái dòng máy tút lớn nó không vào được thì những cái dòng này rất là tiện lợi đấy rất là phù hợp những hoặc là những cái ở những địa phương như thế những địa hình như thế đây thì tôi sẽ đi chia sẻ phần cho bạn xem nhé đây là máy tút lối mini này đấy thì tổng thể chiều dài của máy là 90 chiều cao 90 đấy đấy, còn chiều rộng thì chúng ta mở cái mâm bàn đỡ ra đấy là tổng khoảng 75 đấy đây thì máy tút lối mini này sẽ à, động cơ nó sẽ nằm rời bên ngoài đấy rời bên ngoài ở bên ngay chỗ buồng à, buồng đầu ra của máy luôn đấy. Máy ra thiết kế sân rung so với ờ, những dòng máy trước vừa đang sản xuất Đấy thì ờ, dòng sân rung này thì nó đã được ra cách đây mà trước nó là một năm rồi thì ở ờ, đây là năm mới à, 2022 thì vừa đã cải tiến cái sàng rung này nhất là cái à, lỗ sàng các thứ cũng như khoảng cách các sàng để à, thu hút cái lượng gió nhất định đấy nó không bị dư gió ra ngoài để à, đảm bảo là lối ta À, nhận được là sẽ sạch hơn và cái phần hạt lép sẽ thổi sạch hơn ra ngoài đấy thì à, đây là dòng máy tua lúa thịnh thành ở trên à, ngay à, trên thờ buồng đập này sẽ có hai vòng đai như này thì à, hai vòng đai chúng ta có thể chúng ta di chuyển dễ như trường hợp mà ba con ở những địa phương như ruộng bậc thang đấy chúng ta phải à, bê máy lên cao thì có thể là bỏ sau ờ, đòn trực tiếp vào những hai hai cái vòng đai này Đấy, sau đòn vào và gánh đi hai người hoặc là những trường hợp mà chúng ta chỉ cần là ờ, bê ở những cái dụng mà nó khá là thấp thôi này nó gầy nhưng mà nó thấp thì chúng ta có thể là bê tay này hai người vẫn bê thoải mái đây cầm vào hai hai đầu hai ngành này hai người vẫn bê thoải mái thì đây là ờ, con máy này thì chúng ta cắt đặt là sẽ gọn như này Đấy. gặp vào khi chúng ta sử dụng thì những chỉ cần đây có những cái móc như này đấy, nhắc lên đấy một lỗ này đấy, nó sẽ giữ cái bàn đỡ này chắc chắn hơn hai đầu hai thanh đấy chúng ta bỏ lúa vào trực tiếp này đấy, máy thì ờ, rất là gọn tiện nếu bà con chúng ta dễ dàng là bỏ lúa vào trên bàn và gạt vào đun vào liên tục như thế thì ờ, khóa buồng sẽ có hai khóa đai như này thì là cho ra sang lưới Đấy. đây Đấy, chắc chắn ở ngay đầu trục được hai vùng bi lớn này Đấy. đây tôi sẽ quay à, kỹ phần sàn cho các bạn xem đây là phần sàn rung của máy sàn rung sẽ có 3 cấp đây Để kỹ hơn đây 3 cấp trên cùng là ra cái sàn nó ngắn và hụt vào bên trong như này đấy để là hứng chọn cái phần lúa trên xuống và xuống dưới dưới ở xuống ở tầng thứ hai sàng tiếp theo thứ ba là sàng liền đấy thì ở đây quạt gió đây quạt gió đây nó sẽ hút toàn bộ gió hướng vào ở đẩy vào sau máy đấy thì chúng tôi đã nghiên cứu cái khoảng cách giữa các lớp sàng như này này đấy rồi nó sẽ hướng được cái gió hướng được gió toàn toàn bộ luôn đấy nó không dư không không gây ra cái chuyện là, là lúa các thứ nó văng ra ngoài Đấy, bơi nó làm khá là cao Đấy, gió thổi ra ngoài thì hạt lép này, bụi bẩn này rồi à, những cái à, vật nó bám vào hạt lúa sẽ thổi ra ngoài và chúng ta khi khi đạt hiệu quả ở ngay đầu ra nên là hạt lúa chắc Đấy. và sạch đây thì máy sẽ sử dụng chuyển động ờ, dây cu loa bu ly thì ờ, phần động cơ đặt ngoài đấy, động cơ thì tôi có làm đế rời như này đấy đây. đây là phần đế của động cơ này bốn ốc của máy bên này sẽ bắt vào trực tiếp vào chân của máy tút lúa khung máy bốn con ốc bên này đấy, còn phần bốn con ốc dài này sẽ lắp động cơ bắt động cơ trực tiếp vào đấy, động cơ này chúng ta chúng tôi đã nghiên cứu phần xê dịch để tăng giảm độ căng của dây cu loa đây khi chúng ta lắp vào thì nó như thế này và chúng tôi tiến chúng ta tiến hành vặn ốc bên này ốc dài này đấy, để xê dịch cái sàng này đấy, chân đỡ động cơ ra xa đấy nó kéo ra lúc nào mà dây cu loa này chúng ta trong quá trình sử dụng nó sẽ gây à, xảy ra cái chuyện nó trùng dây cu loa chúng ta chỉ cần là tăng dây chỗ này chúng ta vặn ốc này siết vào nó sẽ kéo động cơ sang bên trái đấy kéo động cơ sang bên trái và dây cu loa sẽ cắt tăng theo và tiếp tục sử dụng nó sẽ tiết kiệm chi phí thay dây cu loa một thời gian nhất định Đấy. còn máy sẽ chuyển động dây cu loa thứ nhất là nó chuyển động từ trục của động cơ này trục động cơ nó sẽ chuyển động vào trục của quạt gió Đấy, và trục của bụng đập bu body lớn nha hay trục bụng đập chuyển động qua dây dây cột loa ở chỗ quạt gió trên này đấy và khi động cơ quay thì đồng thời quạt gió và buông đập cũng quay đấy ở và ở trong này sẽ có một bu bé này đây sẽ có một bu bé nằm phía trong này đấy và có dây UA a năm A49 đấy nó sẽ chuyển động trực tiếp xuống bu của sàn rung đấy bu ly sàn rung đấy, và đồng thời là khi động cơ quay thì quạt gió quay buồng đập quay và buồng đập sẽ chuyển động xuống dẫn động xuống uh, bu của sàn rung Đấy, nguyên lý hoạt động rất là đơn giản Đấy. còn toàn bộ khung máy nó làm được thép V4 này rất là dày dặn chắc chắn Đấy. những điểm mối hàn các thứ chúng tôi đã sơn các thứ rất là kỹ Đấy. tất cả các điểm nối khớp các thứ làm bằng thép V4 này dày dặn chắc chắn Đấy. đảm bảo cho bà con trong quá trình ta sử dụng sẽ không bị uh, độ hao mòn nó không cao Đấy thì trên đây là toàn bộ mà chi tiết máy tút lúa mini Thịnh Thành CL68 Đấy, Thì bà con có nhu cầu mua máy tút lúa mini thì vui lòng liên hệ với anh Tường Linh Địa chỉ số nhà 36 xóm bảng xã Thiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại trên cục cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm Đấy, thì bà con à, Ngoài ra những dòng máy tốt lúa mini như này chúng tôi có sản xuất thêm những à, dòng máy như máy thay chuối, băm cỏ để dùng chăn nuôi hoặc là máy vặt lông gà. Đấy, những cái dòng máy để chúng ta phục vụ trong à, nhà chăn nuôi cũng như là nhà nông thì à, bà con có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ để máy cường linh để biết thêm chi tiết phẩm cũng như là biết thêm những dòng máy chúng tôi sản đang sản xuất và chúng tôi phân phối cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn